chúng ta cần một quả trứng hộp gà so và một ly nước chanh nhỏ thôi tự chúng ta phải ngâm cho nước chanh nhỏ như thế này à, chúng ta là nước chanh ha tôi đang dắt nước chanh cách thức chị quý vị để trị đau bao tử rất là hiệu quả chúng ta phải ngâm trứng hộp gà so này à, trong một ly nước chanh này à, là ly nước chanh trong vòng 24 tiếng đồng hồ à, giống như bây giờ là 2 giờ trưa thì đúng 2 giờ trưa ngày mai chúng ta sẽ lấy một quả à, trứng gà hộp gà so này ra chúng ta rửa cho sạch và đập bỏ đi trồng trắng và chúng ta lấy trồng đỏ chúng ta ực thẳng vào miệng và không bao giờ tanh vì chúng ta đã ngâm nước chanh trong vòng 24 giờ rồi thì trứng hột gà so này à, nó không còn mùi tanh nữa nó đã chín ở trong rồi thì khi chín trong chúng ta dùng một ly nước ấm chúng ta uống uống xong à, trong vòng 1 giờ đồng hồ chúng ta hãy ăn tất cả các thức ăn gì đó mà chúng ta thích thì chúng ta làm liệu trình như thế này cho ba lần à, mỗi một lần vậy là một ngày chúng ta là một lần làm cho ba ngày khỉa với nhau trị được chứng bệnh à, đau bao tử rất là hay đó thì bây giờ chúng ta dùng một quả hộp gà so nè đây là hộp gà so nha quý vị hộp gà so đó chúng ta mới bỏ vào ly nước cốt chanh hồi nãy giờ tôi dắt đây vào đây bỏ ngập luôn ngập nước như vậy thì để trong giờ chiều ngày mai à, chúng ta lấy nước chanh này ra và chúng ta đổ tất cả các nước và chúng ta đi rửa một chút gà này sạch vì ngày mai đó và khi chúng ta đổ làm chúng ta làm như vậy thì à, một trứng hột gà này chúng ta đập xong chúng ta ực vào bụng bao tử chúng ta và kèm thêm một ly nước ấm à, trong một giờ đồng hồ chúng ta mới được ăn nha quý vị chúng ta làm khỉa ba lần như vậy à, bằng trứng hộp gà so ngâm mỗi lần một trứng giống như thầy như thế này tôi đang ngâm đó, trị tất cả bệnh đau bao tử rất là hay mà hiệu quả rất là cao vừa nãy tôi đang kể một câu chuyện là có một cô gái à, làm cho một quán nhậu cô ta bị bao tử gọi là lũng lỗ đó ăn nhậu hoài tối ngày lũng lỗ thì trong suốt thời gian quá trình này cô ta không thể nào làm quán nhậu nữa cô ta mới xin được về quê nghỉ thì khi cô ta về nghỉ thì cô ta được một vị thầy ở trên à, An Giang đó chỉ rằng là nước cốt chanh này chúng ta dắt ra nó chúng ta dắt ra thế này và ngâm trứng hột gà so trong vòng 24 tiếng đồng hồ đập ra bỏ trồng trắng và ực trồng đỏ trong suốt thời gian khi cô ta trị bệnh à, vài tháng sau cô ta quay lại thì cô ta nhậu bình thường vẫn làm quán nhậu phục vụ và bao tử chúng ta cô ta không còn bị lũng nữa thì do uống gà như thế này à, chúng ta nếu bệnh nhẹ thì chúng ta chỉ cần uống 3 hộp thôi ha một ngày một hộp ba hộp mỗi một ngày vậy là chúng ta ngâm trong vòng 24 tiếng đồng hồ rồi khi chúng à, ta đập ra thì chúng ta nước cốt chanh này nàng đó ngày mai tôi đang ngâm rồi đúng 24 tiếng đồng hồ thì ngày mai à, chúng ta phải bỏ cái à, nước này ra và đập cái hộp đồng rào đỏ lấy hộp đồng đỏ và bỏ trồng trắng thì chúng ta ực thẳng vào miệng vào bầu thử luôn không tanh gì hết tôi mới làm uống một thử một lần rồi không tanh gì hết nha quý vị rồi chúng ta làm như vậy chúng ta để một ly nước ấm kế bên chúng ta uống xong rồi một tiếng đồng hồ sau à, chúng ta hãy dùng muốn ăn cơm hay là ăn tất cả thức ăn gì đó chúng ta làm một liệu trình như thế là ba ngày mỗi một ngày là một hộp gà so à đây là hộp gà so nha quý vị à, ai có cần thì tôi gửi tôi cho luôn hộp gà so thì dưới quê rẻ à, tầm khoảng à, hình như là hai ngàn một hộp thôi ha hộp hộp gà so đại học Gà So đó, ai cần thích thì coi như là giúp mọi người trị bệnh không mất tiền gì hết học gà so như là đúng rồi hai ngàn một hộp và ngâm vô một ly nước chanh như vậy ngâm phải cho ngập nha để đúng 24 tiếng đồng hồ đó để một ngày một đêm thì nước chanh nó đang hòa quyện hồi nãy tôi đã làm đó rồi nước chanh của mình bình thường thôi chúng ta nặng mà cho ngập cái hộp trà này luôn lấy cái ly nhỏ nhỏ thôi đặng cho nó đủ nước chanh chứ để ly nhiều quá thì nó tốn nước chanh rồi chúng ta phải để 24 tiếng đồng hồ ngày mai chúng ta đập chiếc hộp gà ra à, chúng ta bỏ trồng trắng và trồng đỏ chúng ta ực vào miệng không tanh gì hết tôi đã dùng rồi không tanh gì hết vì trứng hộp gà đã đã chín nó đã được 24 giờ đồng hồ trong ly nước chanh thì trứng hộp gà chúng ta nó đã không còn mùi tanh gì hết thì chúng ta ực vô à, giống như chúng ta đang ăn một trứng hộp gà chiên thôi thì chúng ta sẽ kèm thêm một ly nước ấm kế bên rồi chúng ta để uống trong vòng à, một tiếng đồng hồ sau chúng ta hãy dùng thức ăn thì mỗi một liệu trình như chúng ta làm trong vòng 3 ngày mỗi một ngày chúng ta dùng một hộp gà ha một trứng hộp gà ghi rồi một trứng hộp gà so gì đó nhưng mà phải là hộp gà so nha quý vị chỉ càng tốt chứ không phải là hộp gà công nghiệp ngoài chợ rồi chúng ta mới ngâm vào một ly nước chanh như thế này đó trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì trong đây có một à, trứng hộp gà và một ly nước cốt chanh trị đau bao tử rất là hay dù cho bao tử chúng ta lỡ lét hoặc là có thể lủng lỗ luôn có nhiều ăn nhậu là gọi là bao tử lủng lỗ luôn thì chúng ta trị quá trình là 7 ngày còn nếu như chúng ta à, đau bao tử mỗi buổi sáng mà ngủ dậy đó mà ở ra mà nước chua nước giải trong bao tử đó thì chúng ta dùng ba chia ba lần thôi à, ba lần cho ba ngày mỗi một ngày thì à, dụng ngày hôm nay là hai giờ trưa thì chúng ta uống một viên rồi à, một quả trứng rồi thì bây giờ chúng ta ngâm một quả trứng cho ngày mai và quân nhân ngâm một quả trứng cho ngày mốt chúng ta dùng là đảm bảo với quý vị bao tử quý vị không cần phải đi bác sĩ và cũng không cần phải tốn thuốc và ăn uống lại rất bình thường và không còn chảy nước giải nữa một thời gian sau bao tử quý vị sẽ lành lại vì à, cái à, chất à, hột gà mà trồng đỏ của hột gà so đó và nước cốt chanh nó hòa quyện nhau trị bao tử rất là tốt nha mong quý vị chia sẻ cái bài này để giúp cho tất cả mọi người nếu như đau bao tử tại nhà không cần dùng thuốc tốn tiền gì hết mà chỉ cần một trứng hộp gà so à, trị giá 2.000 đồng và một ly nước cốt chanh như thế này à, nước cốt chanh chúng ta phải uh, ờ, nặng nặng ra và để cho nó ngập luôn nha đúng 24 giờ đồng hồ thì đúng lần một ngày một đêm thì chúng ta đập ra bỏ trồng trắng uống trồng đỏ cộng với một ly nước ấm uống xong đúng một tiếng đồng hồ sau chúng ta mới được quyền ăn vì để cho trứng hột gà nó ván vào tự chúng ta chúng ta làm khỉa như vậy 3 ngày mỗi ngày chúng ta một dùng trứng một trứng hột gà so ha gà rất là nhiều bệnh vì nước chanh nó, nó tiết tụ vô thì nó sẽ ra rất nhờn rất là dơ cho trứng hột gà nhưng chúng ta chúng ta rửa bằng dầu nước cho sạch rồi chúng ta đập ra lấy trồng đỏ chúng ta ực vào cổ họng ực vào thẳng vào cổ họng chúng ta không tanh gì hết tôi mới vừa làm xong không tanh gì hết vì trứng hột gà nó đã dung như là tái ở trong đó rồi nghe rất là tốt và học gà so rồi chúng ta làm như vậy hiệu quả quý vị sẽ tốt không cần tốn tiền không cần phải là uống thuốc điều trị về cho bao tử viêm ghét là lầy dày gì hết có thể lũng bao tử cũng có thể uống được hồi nãy tôi có chia sẻ một người bạn bị lũng bao tử luôn mà về uống như vậy một vị thầy chỉ nhưng mà cô ta thì lũng bao tử quá nặng đây cô ta làm cho một quán nhậu thì không thể nào mà uống ba ngày như chúng ta mà hết cô ta uống một tuần rồi sau này chúng ta cô ta ngưng 3 tháng uống một tuần 3 tháng uống một tuần còn mình thì à, sáng ngủ dậy hay trào ngược dạ dày đó trào ngược dạ dày thì à, à, cho chúng ta hay bù nôn hay là cảm thấy bao tử nửa đêm nó quần quện để lâu ngày thì nó gây tầm ảnh hưởng rất lớn tới bao tử thì chúng ta làm như vậy ha chúng ta có thể là nửa năm chúng ta làm một lần à, ba ba trứng hột gà cho 3 ngày mỗi một ngày ngâm 24 tiếng đồng hồ xong rồi đập ra đổ tất cả nước cốt này đổ hết chỉ lấy là trọng đỏ mà ập vô cộng với một ly nước ấm và một tiếng đồng hồ chúng ta ăn nhớ là ngày hôm nay là 2 giờ chiều thì ngày 2 giờ chiều ngày mai chúng ta lấy chú gà ra rửa sạch sẽ đập bỏ trong trắng và lấy trong đỏ ực một cái một vào bụng à, ngọt luôn rất là thơm mà không tanh gì hết vì nó đã chín rồi hòa quyện với nước chanh thì nó trắng tôi nghĩ nó là nó, hộp gà nó đã tái trong đó rồi nãy tôi ực thử thì không có tanh gì hết đó đây là trứng hộp gà so nha hộp gà so như quý vị đó hộp gà so đó là do gà đất nó đẻ tự nhiên à, không có trống ấp gì hết rồi à, chứ không phải là hộp gà giữa hộp gà công nghiệp mà phải là hộp gà so ở quê chỉ có hai ngàn trứng thôi à, quý vị cần thì tôi mua tặng luôn 10 trứng có hai chục ngàn không có gì hết trị bệnh giúp người đó rồi đây là ly nước cốt chanh cộng trứng hộp gà so đúng ngày mai 2 giờ chiều ngày mai tôi sẽ đập à, tôi rửa sạch sẽ rong đập ra lấy trồng đỏ ập vào thẳng vào người là bỏ dùm mương vô bụng bao tử luôn không tanh gì hết và cộng một ly nước ấm rồi uống 3 lần như vậy quý vị nhớ nha ba lần à, trong một lần liệu trình là 3 ngày mỗi ngày chúng ta uống một trứng cộng với nước cốt chanh nước chanh chúng ta nè dắt nha ha chúng ta phải dắt lên cho nó ngập trứng gà nha để trứng gà nó ương ương ương là nó nó không có đủ cái lực rồi nó mai có thể nó úng đó quý vị nha rồi mong quý vị chia sẻ cái bài thuốc này bạn bè gì đó tất cả bà con dòng họ ở sớm bị à, bao tử viêm viết là này là rất là tốt nha quý vị rồi mong quý vị nha chia sẻ